Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ, cắt cử của đại tăng nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho nhân dân Phật tử gần xa, giúp cho bà con nhân dân tham dự lễ cầu an hôm nay được giác ngộ Phật pháp, được tăng trưởng phước lành, được tăng phần hân thông thuận lợi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 chi tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thương trụ tam bảo thính đại chúng an tọa tụng kinh ạ pháp phật sâu えてと sang sa đề sang sa ti đề sang ti đề sa văn cha sa vấn cha viên đề ca thân ti đề sa ba nam Yeah. trong tất cả thời thầy an lành nguyện chư thường giữ thương nhiễm thọ nguyện ngồi tam bảo thương gia hộ nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ bốn loài lên ngôi đất báo và vô tiêu tài giác kiến tường bồ tát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 cùng tất cả những ai có duyên tụng kinh theo chúng con đều được theo duyên giác ngộ tín tâm thêm lớn trồng hạt giống lành phúc lộc thọ trường công việc kinh doanh được tăng phần hanh thông thuận lợi được tam bảo che chở đồng nguyện cho toàn thể gia quyến của tín chủ sớm nương nơi tam bảo gia đạo hương long bình an cát khánh vợ chồng hạnh phúc bền lâu cháu con thảo hiền hiếu hành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 tiêu ba chướng sanh phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng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 quý thầy hằng ngày sẽ tụng tiểu lễ cầu an ngắn để cầu an đầu năm cho bà con nhân dân Phật tử cùng vào tụng kinh. Thưa quý vị, chỉ có Đức Phật là bậc duy nhất cứu khổ cho chúng sinh, giác ngộ cho chúng sinh. Cho nên, trong năm mới này, bà con nhân dân Phật tử nào hay buôn bán, kinh doanh, muốn thành công thì hãy tụng kinh theo nghi thức video này của quý Thầy. Chăm chỉ thực hành lời Phật dạy thì chắc chắn công việc kinh doanh sẽ được tăng phần thành công. Ngày mai, ngày mùng 10 tháng Giêng năm nhâm dần, quý Thầy sẽ tụng bài kinh làm giàu. Kính mời bà con nhân dân Phật tử cùng vào để tụng kinh. Kính chúc quý Phật tử, nhân dân cùng gia đình được giác ngộ,